Hello quay lại clip của bên cơ sở đọc tài ngày hôm nay à, tiếp tục làm video clip ha chia sẻ đến toàn thể tất cả anh em à, Bắc Trung Nam đó. và đặc biệt là anh em à, khu vực à, miền Tây ha đó à, miền Trung đó anh em nằm về nằm về về khu vực nào mà chơi được nhiều sản phẩm như là bầu cua bầu cua bịp ha thì anh em hãy liên hệ với mình nhé bên cơ sở lộc tài chuyên cung cấp tất cả các loại bầu cua luôn anh em nhé đó từ bầu cua báo rung số mặt cho tới bầu cua đấu trường bầu cua 5 năm bầu cua chống lại thợ bầu cua hột nghe đó hoặc là bầu cua nặng mặt à, các anh em ha bầu cua nặng mặt ấy thì có tan không tan đều cung cấp cho anh em chơi năm 2020 này ha anh em nhé thì hôm nay có một khách ở miền Tây ông đã làm đặt cho mình một sản phẩm là thùng camera bầu cua đó thì mình làm luôn một cái video clip chia sẻ đến cho anh em để anh em à, xem có thể biết thêm về cái thùng camera bầu cua là như thế nào đó, để anh em có thể lựa chọn về mà chơi cho làm sao cho nó hoàn toàn tuyệt đối và ok luôn anh em nhé thì cái thùng camera bầu cua này á thì cực kỳ đơn giản thôi anh em nào làm thì mình sẽ làm camera vào trong đó thì nó sẽ kèm theo cho anh em một cái sản phẩm là máy ha cái máy điện thoại thôi là gọi là máy bắt đó cái máy này gọi máy bắt anh em bao cho anh em quýnh từ 6 mét quay đầu là 6 mét trở lại đó anh em nhé là có thể khi các anh em làm cái này các anh em trả được cái thùng này hoặc là các anh em mở sòng này các anh em chơi được cái thùng này à, thùng thì nói chung bao đẹp cho anh em luôn anh em không làm camera thùng như vậy là nguyên kinh bao đẹp luôn nè về anh em tự cắt hay như thế nào á thì anh em cắt ha đó, cắt bột chì hay là dán đờ can gì đó là tùy anh em ha thùng thì mình làm nguyên tinh luôn các anh em đưa thùng lên sao thì mình làm như vậy luôn mẫu mã thì không thiếu đó hoặc là những cái thông nhôm này đó anh em thấy không làm camera cực kỳ là đẹp luôn đó đây chuyên cung cấp tất cả các loại thau vô này luôn anh em nha đó, thau nhôm mâm vô để có cho anh em chơi luôn đó, đủ loại kích cỡ luôn đó, các anh em nha trang thường thường chơi cái thâu phải tí đó đặt camera vào thì ok luôn đó các anh em thấy không rồi thì thùng camera thì đơn giản thôi anh em nó thì mình sẽ đi vào luôn cái video này mình bỏ vào mình lắp cho anh em xem luôn đây là hộp đấu trường 5 năm chống hơi thợ nha đó 5 năm chống hơi thợ để mình bỏ vào mình lắp cho anh em ha để mình bỏ cái mâm này ra ừ. vậy anh em chơi được cái mâm giấy này, này lắc mâm giấy này đó mình sẽ bỏ thùng vào mình test cho anh em ha thùng camera đơn giản thôi đó, lắc lên bỏ màn hình mà thấy thôi đó, như cái này thì mình thấy được con gà anh em nha thấy được con chicken <laughs> thấy được con chicken thường quý nhà nhẹ con chicken đi <clears throat> hai gà một bầu hai gói một chỏ luôn đúng rồi nè hai gói một chỏ luôn ừ, tiếp nè thùng này hơi cao tại vì người ta về người ta còn cắt nữa rồi như cái này mình thấy được cái tôm rồi anh em nhé đó, tôm cá anh em nhé đó, tôm cá thì anh em muốn cho mình là khe ha khe cũng ờ, tôm cá tôm cá bầu ừ, sẽ làm à, tiếp tục vài cây nữa ui da cái này thấy con gà rõ một luôn anh em nha thấy con gà rõ một luôn thì mình làm mình không có thể đưa lên màn hình cho anh em thấy được tại vì sao tại vì khi à, mình làm clip đó, thì mình đưa lên thì tất nhiên nó sẽ phản lại phản lại các anh em không thể nào nhìn trong màn hình này được thì anh em yên tâm độ uy tín của bên cơ sở lọc tài rồi thì anh em chỉ cần lên ha mình sẽ làm xong tích hàng chỉ cho anh em đàng hoàng đâu vào đó các anh em chơi chứ không phải là lên là mua là đưa cho anh em là anh em về là không có đâu nha đó. cái này thì quýnh trong vòng 4 bốn tiếng quay đầu anh em nhé thùng này quýnh bốn tiếng quay đầu ha đó có gà anh em không bốn tiếng quay đầu luôn cực kỳ là ngon rồi như cái này thấy con cua con tôm nữa rồi anh em này, cua tôm thấy ba con luôn á nhưng mình đánh hai con thôi cua tôm dở dạ, cua tôm bầu ok tiếp này xuống rồi cái này mình thấy con cá con cá thì các anh em muốn cho mình về mặt cá nhá đó thì nó đơn giản cực kỳ đơn giản thôi chứ không có gì là gọi là khó anh em thấy không đó tại vì thùng camera mà đó mình thấy hết trong này bà con luôn chứ không phải là giỡn đâu đó ờ, như cái này thấy cua con gà anh em nhá cua gà cua chicken ha à, quýnh về cua gà đó cua gà nai ok chưa ừ. anh em xem á, thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở là phát tài nha đó, ờ, tiếp tục cua cá anh em nha đó, ờ, tiếp tục là cua cá cua cá đúng không đó cua cá rồi mình chỉ làm cây hai cây nữa thôi thì cái thùng này thì nó đơn giản rồi anh em nào biết rồi thì mình không nói nhưng nhiều anh em nào mới vào chơi hoặc mới vào nghề thì hãy xem video này hết video để biết thêm ha như quán này thì quýnh cua đó cua đúng không anh em nó sẽ biết thêm về sản phẩm thôi chứ còn ờ, đồ đạc thì các anh em nhìn là biết rồi còn nhiều nữa nhưng mình làm video thì mình không thể nào quay hết được mọi đồ đạc cho anh em xem được đó tại vì thời lượng có hạn nè video thời lượng có hạn mình up lên cho anh em xem thôi còn em nào muốn chơi sản phẩm khác á, cũng liên hệ với mình nha để sẽ mình sẽ tư vấn cho anh em những sản phẩm đó cho anh em đấy thì mình chỉ test sơ qua về cái sản phẩm chơi bầu cua thùng camera này thôi đó còn em nào mà chơi được như là chiếc sóc mặt rồi nè đó thì cũng hãy liên hệ với mình luôn nha chiếc sóc mặt này và đồng thời bên mình chuyên cung cấp tài xỉu này bầu cua này máy đánh bài này đó ờ, máy đánh bài thì có máy đánh bài xì dép xì tố này chuyên đánh bài chợ luôn anh em nha chuyên đánh bài chợ về những sản phẩm là anh em nào khu vực miền trung ở phú yên tuy hòa hoặc là nha trang khánh hòa nha trang bình định gì đấy quảng nam gì đấy chơi về bầu chơi về bầu cua tà bầu cua này máy đánh bài nè xì tẩy này xì tố nè xì dách nè liên hệ mình qua số gọi là 0786 01124 hoặc là 0786 04124 à, sẽ gặp trực tiếp mình nhé đấy thì năm 2020 này chúc anh em thật nhiều sức khỏe này đó và mua hàng thật nhiều loại sản phẩm của bên cơ sở lọc tay này đó các anh em càng mua thì mình sẽ làm nhiều sản phẩm để anh em có thể chơi làm sao cho nó uy tín và chất lượng luôn nhá anh em ha rồi thì mình sẽ khép lại video này tại đây chúc anh em uh, thành công về bộ môn chơi bầu cua biệt này chào anh em